Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới anh em game bầu cua hack quy luật có sẵn trên set play Anh em vào set play tìm Crown Anchor Đây mình đã tải sẵn đây Tên tác giả là Phan Trà nhé Mình sẽ mở và đánh thử một ván cho anh em xem nhé Đây là giao diện của game thì uh, quy luật nó sẽ là nai bầu gà cá cua tôm 1 2 3 4 5 6 và tránh né là bầu cua nai gà cá tôm trước tiên thì mình sẽ test phần nằm nằm con trước cái này mình sẽ mở ra này để xem là cái này có những con gì và tính con ờ, tính tiếp theo ba tôm ba tôm thì tiếng tiếp tiếng sau là chắc chắn sẽ có tôm tiếp nhé một tôm tiếng này là có cá tôm và gà cá tôm và gà vậy là tiếng tiếp theo là sẽ có nai nhé anh em cứ yên tâm nhé độ chuẩn xác là tuyệt đối nhé một nai mình đánh một tiếng tiếp theo là và sẽ test sang cái phần nằm à, cá cho anh em xem nhé nai gà cá nai gà cá vậy tiếng tiếp theo là chắc chắn sẽ có bầu này ba bầu sau đây là mình sẽ test phần làm làm cái thì à, phần hờn làm cái nó sẽ có một cái công tắc nằm ở chữ credit bật lên này và bây giờ mà bây giờ mình muốn tránh né bầu và cua mình sẽ đánh 5, 5 tiếng không có bầu và cua cho anh em xem nhé tiếng thứ nhất không có bầu và cua này tiếp tục không có tiếng thứ hai này tiếng thứ ba xem này trong trường hợp mà anh em làm cái mà cầm máy và làm cái và ví làng đặt cái con bầu con cua nhiều mà anh em muốn tránh né không muốn vào thì anh em có thể bật ừ, chức năng này lên đó không có bầu cua tiếng thứ tư này ba này không có bầu cua này tiếng cuối cùng cho anh em xem nhá tiếng thứ năm cũng không có bầu cua hiện tại thì bên mình có game hack quy luật ở trên trực tiếp trên set play hoặc uh, app hack làm phần có phần làm con và phần làm cái thì anh em có nhu cầu cứ qua trực tiếp hai cơ sở cơ sở thứ nhất ở bến xe miền Đông Sài Gòn cơ sở thứ hai bến xe Mỹ Đình Hà Nội để bên mình có thể tư vấn làm sao phù hợp với sân chơi của anh em và hướng dẫn cũng như cài đặt game hack quy luật cho anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video